Các học sinh lớp 7 thân mến, hôm nay cô lại trở lại với các em ở chủ đề tính chất của giải tỉ số bằng nhau. Thì hôm trước cô đã ra cho các em một số bài tập đúng không nào? Và cô đã bày dàn ra hai cái bài câu, hai cái ý ở trong bài tập đó là chưa phải là cái dạng giống y như cái cô đã giảng ở cái bài học trước. Cho nên là cô đã sửa bài, chữa bài cho các em. Đấy, là cô chữa cái bài tập là tìm cái YZ biết Câu E là 2x bằng 3y bằng 4z và x cộng y cộng z bằng 39 Câu F là 3x bằng 4y, 5y bằng 6z và x trừ 3y cộng 4z bằng 10. Đấy. Thì đối với những bài này chúng ta sẽ làm như sau. Ta tập trung vào bài E các em nhé. À, giải nào. Câu E thì cách làm là chúng ta phải tạo ra một dãy tỷ số bằng nhau. Đấy. Thì đối với câu E thì chúng ta sẽ cách làm cái này đây này. Đây là nhá, ta có là cái quan sát nha là 2x bằng 3y bằng 4z Đấy. Bây giờ cô phải cần là có x trên mấy bằng y trên mấy bằng z trên mấy phải không nào? Thì cô muốn làm mất đi cái số 2, số 3 và số 4 Thì chúng ta sẽ làm mất đi bằng cách là chúng ta sẽ lấy tất cả các cái 2x này, 3y này, 4z này và chia cho bội chung nhỏ nhất của 2, 3 và 4 Đấy. Thế bội chung nhỏ nhất của 2, 3, 4 là bao nhiêu các em? là bao nhiêu à, chính là 12 phải không nào bây giờ cô sẽ lấy ba cái thành phần ba cái này cô lần lượt chia cho 12 thì nó sẽ biến mất số 2 biến mất số 3 và biến mất số 4 đây đó là cách thứ nhất cô chia tất cả cho 12 như vậy sẽ suy ra là 2x chia 12 sẽ bằng 3y chia 12 bằng 4z trên 12 đấy sau đó các em thực hiện rút gọn 2x chia 12 bằng cái gì là bằng x chia 6 hai rút gọn đi 12 là còn 6 3 y trên 12 rút gọn cho 3 là còn y trên 4 4z trên 12 rút gọn cho 4 thành còn z trên 3 Đấy. và đây chính là cái chúng ta đang cần và cái nói vui là đây là cái chúng ta đang mơ ước cho nó bằng cái này để chúng ta tìm ra x y z đúng nào thì đến đây rồi chúng ta làm thế nào chúng ta sử dụng tính chất dạy để số bằng nhau kết hợp với đề bài là x cộng y cộng z là bằng mấy các em hoặc bằng 39 chúng ta sẽ tìm ra được x y z phải không à đến đây chúng ta suy ra nào áp dụng tính chất giải tỉ số bằng nhau chúng ta suy ra là x trên 6 bằng y trên 4 bằng z trên 3 bằng x cộng y cộng z trên 6 cộng 4 cộng 3 bằng x cộng y cộng z là mấy? Là bằng 39, 6 cộng 4 là 10 cộng 3 là 13. 39 trên 13 bằng 3 đấy từ đây các em sẽ tự tìm ra được là y à, x y z đúng không nào à từ đây ta ghi là do đó x trên 6 bằng 3 suy ra x bằng 6 nhân 3 là 18 cô viết tắt mức đó luôn nhá y trên 4 bằng 3 suy ra y sẽ bằng 4 nhân 3 bằng 12 z trên 3 bằng 3 suy ra z sẽ bằng 3 nhân 3 bằng 9 sau đó các em hãy kết luận bài toán đấy vậy x bằng mấy y bằng mấy z bằng mấy đấy đó chính là cách làm của cái dạng bài này ngoài ra nhiều bạn lại suy nghĩ không nghĩ đến việc là chia cho bộ chung nhỏ nhất của 12 và của 2, 3 và 4 thì các bạn lại nghĩ là như là từ 2x bằng 3y bằng 4z thì chúng ta sẽ tạo lập để liên hệ tạo thành là ví dụ như cách thứ hai hai là câu không giải kỹ mà cô chỉ phân tích thôi nha thứ tư là 2x bằng 3y bằng 4z thì có một số bạn lại làm như sau thì lại suy ra được là 2x bằng 3y đấy và gì nữa nhỉ 3y sẽ bằng mấy à bằng 4z đấy thì đến đây chúng ta thấy rằng là bài e này lại trở về cái cách làm của bài bài f giải của bài f bài f nó cho cái gì em người cho là 3x bằng 4y 5y thì lại bằng 6z ở đây ta lại suy ra là 2x bằng 3y 3y lại bằng 4z vậy từ đây cô hướng dẫn cách làm dạng bài này cái bài này chúng ta sẽ làm ngay được bài kẹp thấy không nào Đấy. Thì đây từ 2 bằng 3y sử dụng tính chất tỷ lệ thức chúng ta suy ra là x trên mấy x trên 3 bằng y trên trên 2 phải không nào nào đến thứ hai 3y bằng 4z thì chúng ta lại suy ra được là y trên 4 bằng z trên 3 đấy thì giống như hôm trước cô đã dạy các em chúng ta <clears throat> chúng ta bắt cờ đúng không nào ở đây y trên hai và y trên bốn vậy thì cái tỷ thức đầu tiên cô sẽ nhân cả hai bên với 1 phần hai để nó tạo thành y trên 4 để chúng ta bắt cờ đấy thì đến đây chúng ta sẽ được là gì x trên nhân 1 phần 2 thì x trên 6 bằng y trên 4 dưới đây y trên 4 thì lại bằng z trên 3 đấy như vậy từ hai điều này chúng ta sẽ tạo lập ra được một cái dãy tỉ số bằng nhau đó là gì tạo lập ra một cái dãy đó là x trên 6 bằng y trên 4 bằng z trên 3 đấy kết hợp cái đề bài đấy cho là x cộng y cộng z là bằng 39 vậy chúng ta thấy cái dãy này dãy là sao không biết được nó giống y hệt cái dãy này được chưa như vậy dù cách làm nào chúng ta cũng ra một dãy các tỷ số bằng nhau giống nhau đúng không cũng là x trên 6 bằng y trên 4 bằng z trên 3 Đấy. thì trong quá trình học tùy các em các em thích làm theo cách này hay làm theo cách này đều được các bạn cảm thấy cách nào thuận tiện và các bạn nhớ và các bạn hiểu thì ta sẽ làm đúng không nào Đấy. đến đây chúng ta trình bày tiếp trong cái phần này em nhé Đấy, đó chính là cái bài e cô hướng dẫn hai cách làm thì từ cái cách chúng ta suy ra ngay cách làm bài ép phải không nào và các em sẽ tự trình bày cái bài ép này theo cách thứ hai của bài em đấy bây giờ cô sẽ hướng dẫn chúng ta làm bài ép một cách khác và cách chúng ta lại chuyển bài ép này về dạng của bài em. đấy cái chuyển như thế nào thì chúng ta sẽ quan sát cô hướng dẫn nhé bây giờ chúng ta sẽ làm bài à cô hướng dẫn các em cách làm bài ép với cách thứ khác nhá còn cách đầu tiên là chúng ta sẽ làm bằng cách là chúng ta chuyển uh, thành tỷ lệ thức tỷ lệ thức như lúc nãy cô hướng dẫn rồi phải không nào bây giờ cô sẽ làm hướng dẫn chúng ta làm bài ép bằng cách cô sẽ chuyển cái bài ép này về dạng giống như vậy thế để chuyển ra dạng giống vậy em mà để bài bài ép người ta nó có gì em là có 3 x bằng 4 y đấy và 5 y thì lại bằng mấy bằng 6 z để chuyển về dạng bài ép là tích của ba ba cái này quả đấy vậy chúng ta suy ra cái gì nhân với 5 3 nhân 5 là 15 x bằng 20 y đấy ở đây nhân 4 thành mấy là 20 y bằng 6 nhân 4 là 24 z đấy như vậy ở đây chúng ta đã có cầu là 20 y đấy để chúng ta suy ra được 15 x bằng 20 y và bằng 24 từ z như vậy 15 x bằng 20 y và bằng 24 z đấy thì đến đây chúng ta đã quay cái bài ép này về dạng của bài em đúng không nào thì muốn làm bài ép này chúng ta làm thế nào các em là chúng ta phải chia cho bội chung nhỏ nhất của 15 20 và 24 được chưa nào à bây giờ chúng ta phải nghĩ thì chúng ta chia cho bội chung nhỏ nhất của 15 20 và 24 đấy vậy thì chia cho mấy các em đấy nếu bạn nào có máy tính 570 VN hoặc là 580 VN thì chúng ta sẽ bấm máy tính tính bộ chung nhỏ nhất của 15, 20 và 24 để chúng ta khỏi phải nháp phân tích ra từ số nguyên tố các em nhé. Đấy, còn bạn nào không có thì chúng ta nhớ lại cách tìm bộ chung nhỏ nhất nhá. Đấy, thì ta phân tích này, 15 bằng 35. 24, 24 thì bằng 2 mũ 2, 2 mũ 3 nhân 3. 20 thì bằng 2 mũ 2 nhân 5, đúng không? Vậy thì bộ chung nhỏ nhất bạn nào có máy tính 570VN chúng ta bấm máy tính chắc ở học lớp 6 thầy cô đã hướng dẫn em rồi như vậy sẽ là bằng thừa số nguyên tố chung không có riêng là 3 này 5 này và 23 này vậy đây 3 x 5 là 15 15 nhân với 8 8 5 40 với 0 như 4 81 là 8 phí nhớ 4 là 12 như vậy kết quả là bằng 120 vậy ta sẽ chia cả số 120 đó chính là hội chung nhỏ nhất của 15, 20 và 24 người cô đã hướng dẫn lại cách nháp thì hội chung nhỏ nhất nếu bạn nào mà cương quyết chúng ta không dùng máy tính trong quá trình học từ lớp 6 đến lớp 9 Đấy. từ đây suy ra là 15 x trên 120 bằng 20 y trên 120 bằng 24z trên 120 đến đây em rút gọn thì chúng ta sẽ tạo ra được cái dãy là gì 15x chia 120 thì là bằng mấy các em? À là bằng 8 đúng không nào? Vậy là x à, chia 8. À 100 120 chia 15 ta rút gọn cho 15 đúng không? và bằng x chia 8. Rút gọn cho 20, 20 y trên 120, chúng ta rút gọn cho 20 thì thành y chia 6 đúng không? Đấy, 24z trên 120 rút gọn cho 24 thì chúng ta còn bao nhiêu? 24 là còn 5 em ạ. Vậy z trên 5. Đấy, như vậy chúng ta được cái tỉ lệ thức rất là đẹp đúng không? x trên 6 bằng x trên 8 bằng y trên 6 bằng z trên 5. Đến đây rồi, kết hợp với tính chất giải tỉ số bằng nhau và để ý cái đề bài ấy cho là x trừ 3y cộng 4z bằng 100 thì chúng ta sẽ tìm ra được cái tỷ z đúng không nào? Như vậy, do đó chúng ta sẽ suy ra x trên 8 bằng y trên 6 bằng z trên 5 cô sẽ làm ra kết quả cuối cùng để các em làm cách cái bài f là cách khác trong so sánh nhá sẽ là gì x trừ 3y cộng 4z trên nào x trừ 3y nào x là 8 đây là từ thật 8 này trừ 3y là 3 nhân 6 3 nhân 6 cộng 4z là 4 nhân 5 đúng không nào như vậy sẽ bằng đề bài là bằng 100 ở dưới mẫu ta tính nào 8 là trừ 18 là đúng không cộng 20 này như vậy sẽ bằng 100 dưới là 8 trừ 18 là âm 10 âm 10 cộng 20 là 10 100 phần 10 là bằng mấy các em à chắc là các bạn được tính cho bằng 10 rồi không nào như vậy từ đó chúng ta sẽ được do đó là x trên 8 bằng 10 từ đây suy ra x sẽ bằng 8 nhân 10 80 thì bước động bằng 1000 nữa đúng không y trên 6 cũng bằng 10 suy ra Y bằng 6 x 10 là 60. Z trên 5 bằng 10. Suy ra Z sẽ bằng mấy? À bằng 50. Đấy. Và từ đó chúng ta kết luận vậy x bằng 80, y bằng 60, z bằng 50. Đấy. Như vậy là các em đã ra được kết quả x bằng 80, y bằng 60 và z bằng 50 rồi đó đấy bây giờ các em sẽ làm bài S này bằng cách khác và so sánh kết quả x y z cho cô nhá làm cách nào đó là cô vừa nói rồi đúng không đó là làm theo cách hai của cái bài bài e đấy ta hiểu chưa nào à, bây giờ chúng ta sẽ trở lại cái bài tập hôm nay nhá à, bài 1 là đề bài tôi yêu cầu là tìm x y z biết đấy thì cũng là cái dạng giống như bài e và f kia đấy, bây giờ cô muốn cho các em luyện tập lại chứ là thuần thục cái cách biến đổi như thế nào để giao dãy để số bằng nhau đấy. bây giờ cô thì thường có cái xu hướng là chúng ta cái bài a này chúng ta sẽ bắt cầu để tạo thành cái bài giống như cái bài em này em này đấy chúng ta sẽ bắt cầu như vậy tính toán cho nó đỡ ngạn hơn đúng không viết nó đỡ dài hơn nhá chúng ta làm theo xu hướng đó nào bây giờ chúng ta tạo cái cầu để bắt vào tạo cái cầu để đi qua đúng không như vậy từ đề bài là gì 2x bằng 3y đúng không 5y là bằng bằng 7 x này bây giờ chúng ta lựa chọn cái y này để làm cái cầu để chúng ta bắt qua thôi phải không nào ở đây là 3 y mà đây là 5 y thì cô sẽ nhân hai vế cái này với năm đấy và cô nhân hai vế cái này với mấy với ba nhân với năm này chúng ta sẽ suy ra được cái gì sẽ được là 2x nhân 5 sẽ là 10x sẽ bằng 15 y đấy, thì các em lớp 7 là lớn rồi thì các việc nhân nó là cũng sẽ làm nhanh đấy nhân hai với là với 7 thì à, ở với 3 thì 5 nhân 3 đây cũng tạo thành là 15 y 15 y là cái chúng ta cần đấy các em ạ đấy còn 7 nhân 3 thì sẽ là 24 cm vậy từ 15 x bằng 15 y 15 y ta sẽ tạo ra cái dãy đó là gì? Đó là 10x bằng 15y và bằng 21z. Đấy. Bây giờ từ 10x bằng 15y bằng 21z muốn tạo ra một cái dãy tỉ số bằng nhau chúng ta lại chia cho hội chung nhỏ nhất của 10, 15 và 21 hay nói cách khác nó nôm na là số nào mà chia hết cho cả 10, 15 và 21 và chúng ta chọn thuộc chung nhỏ nhất thì chúng ta chọn số nhỏ nhất thôi đúng không nhỉ đấy còn bạn nào mà cứ ương bướng thì à em cứ lấy cái số nào chia hết được cho 10, 15, 21 là được rồi đấy bây giờ chúng ta xem là bộ chung nhỏ nhất của 10, 15, 21 là bao nhiêu các em à chúng ta nháp nhá thôi cứ nháp đi 2 nhân 5 15 bằng 3 nhân 5 phân tích ra thừa số nguyên tố 21 thì bằng 3 nhân 7 vậy thì bộ chung nhỏ nhất của nó là mấy bộ chung nhỏ nhất sẽ là mấy sẽ là 2 nhân 5 nhân 3 và nhân nhân 7 Đấy, như vậy sẽ là 10 2 năm là 10, 10 nhân 3 là 30, 30 nhân 7 là bằng 210 Bây giờ chúng ta sẽ chia cả ba cái này cho 210 Đấy, Chúng ta chia các em nhé Nào ta thực hiện chia Suy ra Cô đã dạy rất tỉ mỉ là cô dạy cách tìm sao ra số 210 rồi đấy 210 bằng 15y trên 210 bằng 21z trên 210. Bây giờ các em rút gọn từng tỉ số. 10x và 210 rút gọn cho 10 thì tạo thành x phần 21 bằng 15 y này với 210 các em rút gọn cho 15 thì thành y phần 210 chia cho 15 các em thực hiện chia đi xem có bao nhiêu. Ừ. Thì chắc là 210 này chia cho 15 21 chia 15 là 1 là 15 21 mà trừ đi 15 là bằng 6 Kết quả bằng 14 các em ạ 60 chia 15 là 14 Đúng không? 14 Và 21Z chia 210 là bằng Z chia 10 Đấy. Thì đến đây là chúng ta vui mừng Vì chúng ta đã tìm ra được một dãy các tỷ số bằng nhau Đấy. Bây giờ áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để chúng ta làm sao tìm ra được x, y và z. Nhớ đề bài đến cho là 3x trừ 7y cộng 5z bằng âm 30 em nhé. Đấy, vậy đến đây chúng ta suy ra áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau chúng ta suy ra đúng không? Như vậy sẽ là x trên 21 bằng y trên 14 bằng z trên 10 bằng 3x trừ 7y cộng 5z thuộc cứ vi ghi cái biểu thức của đề bài cho còn dưới đây như thế nào chúng ta xử lý này 3x mà ở đây lại là 21 vậy là 3 nhân 21 trừ 7 y là trừ 7 nhân 14 cộng 5 z là 5 nhân 10 đây và đề bài đây là gì cho là bằng âm 30 ở dưới mẫu là bằng mấy em tính đi nào chúng ta tính xem ở dưới mẫu bằng mấy nhá chúng ta lấy 3 nhân 21 trừ đi 7 nhân 14 cộng 5 nhân 10 âm ha phải không à, vậy từ đó chúng ta sẽ tìm ra được x y z đúng không ta ghi là do đó x trên 21 sẽ bằng âm 2 y trên 14 bằng âm 2 và z trên 10 cũng bằng âm 2 từ đây em sẽ suy ra được là x sẽ bằng âm 2 nhân 21 là bằng âm 42 đúng không nào còn y sẽ bằng âm 2 14 sẽ bằng âm 28 đấy và Z sẽ bằng âm 2 nhân 10 là âm 20 sau đó em kết luận bài toán các em nhé đấy. như vậy chúng ta đã sử dụng một số kỹ năng biến đổi trong quá trình chúng ta rút dẫn kinh nghiệm để trong quá trình chúng ta làm toán để chúng ta rút ra để chúng ta vận dụng chúng ta giải quyết cái bài toán này nhé đấy thì các em về nhà em thử suy nghĩ xem là bài này cái cách giải khác của nó là gì nhé. Đấy. thì tương tự chúng ta sẽ làm ngay được câu b câu b chúng ta lại có sẵn là 2x bằng 5y bằng 6z rồi như vậy câu a chúng ta lại đưa về câu b bây giờ câu b chẳng lẽ không làm được không em đấy như vậy từ 2x này bằng 5y bằng 6z chúng ta sẽ chuyển đổi ra dãy tỉ số bằng nhau nhá ta có này 2x bằng 5y bằng 6z thì bằng cái gì chia cái cho bộ chung nhỏ nhất của 2, 5 và 6 2, 5 và 6 nó nhỏ đúng không? Cho nên rất là dễ Như vậy bộ chung nhỏ nhất của đó chính là 30 Đấy, như vậy sẽ là 2x suy ra là 2x trên 30 sẽ bằng 5y trên 30 bằng 6z trên trên 30 Vậy chúng ta rút gọn đi thì có tạo được cái giải chúng ta cần hay không? 2x trên 30 sẽ là bằng x trên 15 rút gọn cho 2 y trên 6 chúng ta rút gọn cho 5 Z trên 5 rút gọn cho 6 đúng không nào? Như vậy đến đây rồi, kết hợp với cái đề bài là x cộng y cộng z bằng 78, các em hãy tìm ra cho cô x, y và z các em nhé. Đến đây các em sẽ tự hoàn thành bài. Bây giờ cô ghi thêm một số bài tập nữa cho các em để các em làm. Các em thân mến, đây là bài tập cô chuẩn bị cho các em Thì các em cố gắng là vận dụng tất cả những kiến thức của mình Và chúng ta phải linh hoạt trong quá trình biến đổi Các em hoàn thành bài tập thật tốt nhé Xin chào và hẹn gặp lại các em